nhất định Tổ quốc chúng ta sắp tới sẽ ngày càng vinh quang hơn phải ngang vai với các cường quốc Nam Châu trên thế giới như bác Hồ đã dạy.